Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Khải anh em ơi Lần này thì uh, hôm nay thì Khải và Nhật cũng hai anh em khá may mắn Gồm được uh, à, số mạnh của Ngọc Bội Lan Nhạc này mà. Đó Rồi bây giờ thì bắt đầu là đi ép Được nhiêu cho nhiêu Để nói may mắn hả? Được nhiêu cho nhiêu Giờ không biết sao mà ra ba càng đẹp May mắn này May mắn các kiểu cho em này <clears throat> Đó cánh may mắn đầy đấu có lần có khi anh ép dùm á nó mát lắm ép cho anh là như cái quần luôn <laughs> xưa giờ tính khải này cũng biết rồi xưa giờ khải ép cho khải á là toàn thằng minh mà đi ép dùm là toàn mắt thấy vậy chứ à vô này vô đã nhận thấy không nhật đó ta có đủ mạnh trang bị rồi chờ ông hợp thành nè một nè hai nè ba nè 4 này 5 này Rồi 6 này Ok chưa khui nha một hai ba bốn năm sáu Hàng về hàng về Đó Lô lô lô nhiêu đây nhiêu đây Hàng về hàng về Khui khui Trời đầu, đầu tiên điệu cột một cấp trời Má, thầy số 1, số 3 lên số 1 là ngon rồi. đục xanh đèn quá nhật rồi, không sao. Đó. À, ra kiểu này. Quá đen rồi nè mà. Đồ, má 1 3 3 1 1 ngon rồi nè. Đây mà. 3 1 1 là đẹp. Đúng rồi. Má chủ yếu cái 9x này này, nó, ra cái 9x một cốc. Không sao. Có nhiều cho nhiều đi. Đó. Cố gắng ờ, em còn cái rác nữa không? Đồ, hai, cái u lung đó hai cái u lung đó đục hai cái u lung giờ thằng quý cái không like hơi bị căng nha hay là đợi anh ép cái này đây nên anh gửi em thêm một rác nữa rồi đặt đi hiện tại xét định quốc thì anh cũng có một set anh cũng có một set mà set anh nó cũng cùi lắm thứ thiên đang mang còn em hỏi vũ đợi rồi có set rồi đợi có đẹp không đẹp hơn xíu nào đây nè mỗi một bộ bò nhật mà nói chung là mình quá mình muốn là hơn hơn nó được hai ba nó ba ba cũng được đi đậu sao nên ba nó giữa một cốc ha quá nhỏ mà tính ra bữa mở toàn minh không nha đậu xanh hay thì toàn minh không giờ lên rồi đi ép cái áo cho em à, 1 2 3 4 banh hàng giờ đi kiếm ăn phục hồi à, 20 đi Dục ơi Nhật ơi em còn ít luôn dạ. cái áo áo phục hồi mà dòng 2 hiện 2 á chung ra ngọc bò cũng được rồi à, donate gì đây nét trên thang một kia <laughs> ok ok <laughs> à, ra ngọc bội mở hình xui là đã biết được anh em cắn bánh này đủ mà đâu để ra hình xui cái đâu nè đợt nét thì lợm lợm tiền đợt nét phải <laughs> gửi với bạn ok ok à chân tâm phong ơi đây à, demo set về ờ, dạ, ừ tư nhân nam đây tư nhân dạ, nam đây anh uh, lý tầm phong đó nét được một kim chân uh, chân tâm phong tư nhân nam lấy tinh thần tính ra là cái học bội đó là nhật uh, xây là tốn hết bao nhiêu rác em bao mấy món hai món không đúng không hai món rác à, đúng không ba món ba món ba món ba món rác thì tương đương khoảng tầm ờ, hai chục kim hai chục kim kèm với mua vài món rác ngon nữa thì cái ngọc bội vừa em thiếu anh nhiều em thiếu anh 5 kim với hai rác đúng không à, em thiếu anh nữa không nhớ nữa năm kim hay sáu kim không nhớ nữa năm kim đâu hay sáu kim à, mới mượn thêm lần sau lần thứ hai mượn lần thứ hai nữa đấy sáu kim sáu kim nữa sáu kim với một rác đúng không ừ đưa anh 5 kim là được. Rồi ok. Rồi coi như là donate là xong nha anh em. Nào còn thiếu anh món rác cứ cầm đó nha. Ok chưa? Ok chưa? Nhật. Okay, okay. Ừ, thiếu anh món rác đấy. Giờ em nói thiệt là giờ anh cứ em cứ hỏi thằng bên kia không có em xây manh mẹo luôn đi tại vì ông luôn nó cũng ra mà. Thằng Quý nó chờ đợi lâu quá anh khó chịu đúng không? Giờ em anh cũng có rác này mà giờ anh đưa rồi thì khổ tại vì anh có anh đang lịnh lên cái cái giày à, vụ giày à, vụ ảo á và đưa rồi khổ nữa anh đi ờ, tìm thì cứ đợi nó nó on anh ừ đợi nó on rau dần dần giờ dạ nè trước mắt em đi tìm cho anh cái áo phục hồi dòng 2 đi nếu em tìm được áo phục hồi dòng 2 thì anh em mình sẽ tiếp tục một có một rác tiếp theo ok chưa rồi em ờ, em thay ờ, cảm ơn anh lý tầm hoan nha ok anh vâng anh lý tầm hoan ừ, lý tầm nó ném nhật một kim <laughs> rồi giờ là anh đi ép cho ừ, em cái này giờ đâu ra cái bộ định quốc đây Ok anh em ơi và Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha à, Nói chung thì à, vừa rồi thì có mở nhưng mà Ngọc Bội không được đẹp cho lắm anh em Chắc là từ từ tính tiếp đi Giờ Khải sẽ tiếp tục đi lên mạnh tiếp theo Và anh em cùng xây chuyển cũng như là tìm đồ tiếp theo nha anh em ơi Nói chung là vừa rồi xây ra thì khoảng Ngọc Bội thì khoảng tầm hơn à, gần 2 triệu thôi nè Gần 2 triệu Hôm trước Nhật định mua một cái 4-5 à, triệu ba cấp Nhưng mà giờ mở ra thôi Chắc chắn là đã xây lại tính tiếp Nếu không ổn xây tiếp vậy thôi rồi anh em xem video cho một like chia sẻ ủng hộ chơi cho em ơi